Chào mừng ờ, quý và các bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý, quý vị và các bạn uh, Hướng dẫn quý vị và các bạn uh, lắp máy gieo hạt này, Vinafarm 989 uh, Ở chức năng là gieo hạt ngô Gieo ngô, tỉa ngô, tỉa bắp thì ở đây thì máy quý vị và các bạn mua về thì nó còn nguyên đan nguyên kiện như thế này thì sau đây chúng tôi sẽ làm ờ, các bước thứ tự để ờ, hướng dẫn quý vị và các bạn ờ, lắp từ đầu luôn thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành bóc máy ra thì máy gieo hạt Vinafarm thì có chức năng gieo cả hạt ngô này lạc này hay gọi đậu phộng đấy đậu tương đậu nành đấy với khoảng cách được gần từ 13,5 này 18,522 2, 26 à, và 28,5 phân đấy phù hợp với tất cả các loại à, hạt thì đây đây là bên trong của máy này thì à, gồm có cái phần đây là cái phần tay cầm này đây là các khoảng nhựa này là các khoảng cách này để thay đổi khoảng cách từ 6 mỏ 7 mỏ 8 mỏ 9 mỏ 10 mỏ và 12 mỏ với 12 mỏ thì nó là khoảng cách 10 13,5 phân và với khoảng cách ờ, ít nhất là 6 mỏ thì khoảng cách của nó là 3 28,5 ờ, phân để tỉa ờ, ngô. Đây là cái bộ phận bánh lăn đằng sau này vừa để giữ thăng bằng này, vừa để lấp lỗ này. Đấy, cái này là nối vào cái tay cầm đây là máy máy thì được bỏ trong hộp có xốp xung quanh như thế này đấy để tránh ờ, ờ, rơi vỡ trong ờ, khi vận chuyển đấy rất là chú đáo cẩn thận thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái tay cầm cho máy tạo ờ, là cái này đã đây có đầy đủ ờ, các loại khay này các loại hạt này từ ngô cho đến là đậu tương đậu nành đây đây là hạt lớn này đấy rất là nhiều khay còn đây là các tấm ờ, nhựa đây đấy có ghi đầy đủ thông số cái này là số 6 này 6 mỏ thì chúng ta sẽ lắp cái tấm nhựa to này đấy chín mỏ thì chúng ta sẽ lắp cái này Đấy. cái này là 8 mỏ 8 mỏ đây 7 mỏ đây có số 7 đấy còn ờ, đây là 10 mỏ này có số 10 ở đây đấy thì sau đây ờ, chúng ta sẽ tiến hành ờ, lắp cái tay cầm vào trong máy thì máy có hai cái tay hai bên như thế này chúng ta sẽ tháo hai ờ, cái ờ, ốc hai bên này ra sau đấy ờ, tiến hành ờ, lắp vào rồi sau đấy chúng ta sẽ cố định ờ, hai con ốc hai bên này vào quý vị các bạn lúc lắp cái cần để ý thì cái con ốc này thì nó sẽ nằm phía dưới còn cái so với cái này thì nó sẽ phải nằm phía dưới theo chúng ta sẽ lắp cái bánh lăn đằng sau vào cho máy đây có ốc kèm theo đây lắp hai cái lò xo này vào trước này để ờ, dễ lắp hơn thì ờ, kinh nghiệm lắp đó là chúng ta sẽ lắp hai cái lò xo này vào ờ, cái máy này trước này rồi sau đấy chúng ta sẽ lắp cái ốc này vào thì nó sẽ dễ hơn đấy rồi sau đấy chúng ta sẽ ờ, lắp ờ, hai con ốc ở hai trên này ra sau đấy ờ, dùng tua bít bạn chặt vào tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái nối dài nối dài cho phần tay cầm đây chúng ta sẽ lắp cái, cái khung này vào đây chúng ta có hai cái ờ, ốp nhựa này đi theo máy thì chúng ta sẽ tháo lỏng ờ, hai con ốc hai bên ra và lắp thật trực tiếp vào chúng ta cho hai bên cân xuống vào hết và sau đấy chúng ta sẽ vặn chặt vào đấy là chúng ta giá xong ờ, bước cơ bản lắp máy ờ, gieo hạt này với ờ, khoảng cách 13,5 này thì quý vị các bạn có thể để sử dụng để chuyển lạc này còn sau đây chúng tôi sẽ tiến hành thay lắp để hướng dẫn quý vị các bạn tỉa ngô gieo hạt ngô hạt bắp đây thì chúng ta sẽ tiến hành tháo cái mỏ này ra trước quý vị các bạn à, để ý trên này nó sẽ có hai con ốc màu đen chúng ta sẽ quay à, máy để tìm hai con ốc màu đen nó khác màu hơn đấy. đấy có hai con ốc màu đen hơn đây nó màu khác hơn đây thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra đây chúng ta sẽ tháo ờ, ốp của nó ra từ từ cái này nhé từ từ từ không không ừ. đấy sau đấy chúng ta sẽ tiến hành ờ, gạt ờ, cái cái này lên đấy chúng ta sẽ tháo ra với máy này ờ, để thịt tra ngô thì chúng ta sẽ dùng thì chúng ta sẽ dùng ờ, cái ờ, tấm nhựa là lớn nhất như thế này để chúng ta đạt được khoảng cách lớn nhất để tra ngô thì ờ, sau đây chúng ta sẽ tiến hành tháo ra hết ờ, các mỏ như thế này tháo ra hết đây chúng ta sẽ tiến hành quay toàn bộ để ờ, chúng ta có thể tháo ra hết toàn bộ cái này chúng ta sẽ lấy hết cái mỏ này ra Đấy, khi tháo hết tất cả chỉ còn một mỏ thế này thôi thì chúng ta sẽ tiến hành à, chọn những tấm nhựa có kích thước lớn nhất như thế này cái này là 6 6 ờ, như thế này lắp cái tấm nhựa này nó 6 mỏ nó có chữ ở đây nó ký hiệu ở đây thì chúng các bạn à, tiến hành lắp vào thôi thì à, lúc lắp vào thì chúng ta để ý nó có chiều AB như thế này lắp A nó sẽ nằm ở bên này đấy chúng ta sẽ gắn vào đây đấy và sau đấy tiến hành à, kéo vào thôi đấy rồi sau đấy cứ mối tấm nhựa như thế chúng ta sẽ lắp vào thêm một cái mỏ như thế này chúng ta cứ nghiêng vào đây cách lắp của nó chúng ta nghiêng vào đây đấy chúng ta rồi sau đấy chúng ta đẩy mỏ ra thực hiện tuần tự như thế tiếp theo vẫn là cái tấm nhựa như thế này đấy rồi tiếp đến là mỏ hành lắp ờ, cho các, tấm vào nó kỹ vào để lát nữa nó lắp ngoài này nó sẽ vừa được còn nếu quý các bạn ờ, lắp không kỹ thì sau đấy chúng ta sẽ thiếu cái khoảng cách bên ngoài này sau đấy chúng ta cứ lắp tuần tự như thế này cứ một ờ, tấm nhựa sẽ lắp với một mỏ rồi sau đấy chúng ta sẽ lắp ờ, tấm nhựa cuối cùng vào đấy sau đấy tiến hành ờ, vặn hai con ốc ờ, đen ban đầu vào đây đấy thế là chúng tôi đã hướng dẫn à, xong quý các bạn à, thay khoảng cách à, để gieo ngô này khoảng cách của nó là 27 phân đấy để gieo ngô là khoảng cách lớn nhất của cái máy này có thể thực hiện được đây thì sau đây sẽ tiến chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn quý bạn thay cái sàng chia hạt này cho máy này thì kèm theo máy thì cái sàng của nó hơi lớn để ờ, sử dụng gieo ngô thì chúng ta nên ờ, dùng cái sàng ờ, bé bé hơn như thế này thôi đây thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở thì các bạn phải xoay máy này để cho cái cái ô này cái ô này nó trùng cái vòng tròn này nó trùng với cái vòng tròn bên trong để mở máy đấy thì sau đây sẽ tiến hành tháo cái nắp ra chúng ta sẽ có cái lõi ở đây chúng ta sẽ bóp cái lấy này vào và xoay theo chiều kim đồng hồ đấy rồi mở ra và mở luôn có một cái, cái bên trong trong này có một lẫy vặn cái này vặn đấy phía trong ờ, nó cũng có một ờ, cái lẫy tương tự như thế thì chúng ta sẽ ờ, cũng vặn ra đấy sau đây là thay cái khay của nó này đây là cái khay lắp sẵn theo máy này đây thì cái với khay này thì cái hạt ngô nó hơi hơi bé so với khay thì chúng ta sẽ dùng cái khay nó bé hơn như thế này đấy còn đây là cái đây là cái cái để gạt hạt này cái ờ, nó sẽ quay xoanh ờ, quay cái cái rãnh này và nó sẽ gạt cái hạt ra để hạt nó không mắc vào thì quý bạn ờ, để ý thì lúc lắp chúng ta phải lắp luôn cái rãnh này vào giữa cái, cái gạt hạt này vào giữa cái rãnh rãnh xẻ đây đây thì chúng ta lắp vào đây đây có cái bộng ở đây nó có một cái cột màu đỏ đỏ này thì chúng ta sẽ phải lắp cái cái cái gạt hạt đấy nó vào đây đấy thì như thế này là lắp hoàn chỉnh sau đấy chúng ta tiến hành lắp à, máy vào thôi đấy sau đấy tiến hành à, nắp à, cái nắp bên ngoài vào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 Ờ, quý vị và các bạn à, có nhu cầu mua máy thì à, xin vui lòng à, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để ở bên góc trái màn hình quý vị và các bạn có thể liên hệ số điện thoại đấy để được tư vấn hướng dẫn sử dụng cũng như là tư vấn về giá cả máy móc cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video